Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn các gói cước mới nhất của Mobile Phone. Đăng ký gói cước 8NCT, giá chỉ có 50.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn có ngay 3GB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Bạn còn được miễn phí data khi nghe nhạc trên app nhạc của tui.com. Bạn được miễn phí gọi nội mạng lên tới 100 phút và miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng. Cú pháp để đăng ký, soạn tin nhắn, DL dấu cách 8 NCT gửi đến số 9084. Gói cước HD70, giá cước chỉ 70.000 đồng. Bạn có ngay 3,8GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày. Để đăng ký, soạn tin nhắn như sau. DL, dấu cách, HD70 gửi đến tổng đài 9084. Đăng ký gói cước HD90, giá chỉ có 90.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn có ngay 5,5GB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Cú pháp để đăng ký, soạn tin nhắn DL dấu cách HD90 gửi đến số 9084. Đăng ký gói cước M50, giá chỉ 50.000 đồng cho một lần đăng ký bạn có ngay 500MB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày kể từ thời điểm đăng ký. Cú pháp để đăng ký Soạn tin nhắn DL dấu cách M50 gửi đến số 9084. Đăng ký gói cước M70, giá chỉ có 70.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn có ngay 3,8GB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày cú pháp để đăng ký. Soạn tin nhắn DL dấu cách M70 gửi đến số 9084. Đăng ký gói cước M90, giá chỉ có 90.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ có ngay 5,5GB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Cú pháp để đăng ký, soạn tin nhắn DL dấu cách M90 gửi đến số 9084. Đăng ký gói cước HDP70, giá chỉ có 70.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn có ngay 2GB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày, áp dụng cho tất cả các thuê bao của mobile phone. Bạn còn được miễn phí 70 phút gọi nội mạng, cú pháp để đăng ký, soạn tin nhắn, DL dấu cách HDP 70 gửi đến tổng đài 9084. Đăng ký gói cước HDP 100, giá chỉ có 100.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ có ngay 3GB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày, áp dụng cho tất cả các thuê bao của mobile phone, cú pháp để đăng ký, soạn tin nhắn, DL dấu cách HDP 100 gửi đến tổng đài 9084. Đăng ký gói cước MC79, giá chỉ 79.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn có ngay 4GB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Bạn còn được miễn phí gọi nội mạng 1.000 phút và miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng. Cú pháp để đăng ký. Soạn tin nhắn DL dấu cách MC79 gửi đến số 9084. Đăng ký gói cước MC90, giá chỉ 90.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn có ngay 5GB data tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Bạn còn được miễn phí các cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút và miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng. Cú pháp để đăng ký, soạn tin nhắn DL dấu cách MC90 gửi đến số 9084. Gói cước C120, giá cước chỉ 120.000 đồng. Bạn có ngay 120GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 4GB. Đặc biệt hơn nữa, bạn được miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng. Để đăng ký, soạn tin nhắn như sau: DL dấu cách C120 gửi đến tổng đài 9084 Đăng ký gói cước C190, giá chỉ có 190.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn có ngay 60GB data. Mỗi ngày bạn có 2GB data tốc độ cao, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng nhỏ hơn 10 phút và miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng. Cú pháp để đăng ký. Soạn tin nhắn DL dấu cách C190 gửi đến số 9084 Thank you.